tư vấn tại bệnh viện cách ly giả chiến Củ Chi có thể thực hiện tại nhà vitamin C 1000 vitamin E một viên buổi sáng 10 giờ đến 11 giờ ngồi phơi nắng 10 tới 20 giờ lộn 10 tới 20 phút bữa ăn có trứng mỗi ngày một lần chúng ta nghỉ ngơi ngủ ít nhất 7 tới 8 giờ mỗi ngày chúng ta uống 1,5 lít nước đến 2 lít nước tất cả các bữa ăn phải được ăn nóng không ăn lạnh một ngày tập thể dục 30 phút đây là tất cả những gì làm cho bệnh viện giả chiến củ chi để tăng cường hệ thống miễn dịch và sức đề kháng lưu ý rằng độ pH của Covid-19 là từ 5,5 đến 8,5 vì vậy những gì chúng ta phải làm là để loại bỏ virus là ăn những thực phẩm có tính kiềm và axit cao hơn coronavirus mới ví dụ chuối 9,9 bh, chanh 8,2 bh, sữa trái cây 15,6 bh, tỏi 13,2 bh, xoài 8,7 bh, cam 8,5 bh, cải son 22,7 bh. Làm thế nào để bạn biết rằng bạn đã bị nhiễm coronavirus? Ngứa, đau cổ họng, khô họng, ho khan, nhiệt độ cơ thể cao, khó thở, mất mùi Trước khi virus lây nhiễm vào phổi, nước chanh nấm có thể loại bỏ virus Đừng tự mình lưu giữ thông tin này, hãy chia sẻ chuyện nói cho gia đình bạn sớm nhất